coi đi tìm ai rằng em đâu hay biết khi màn đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ nắm tay đang đời như thơ dịu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời gặp em trong giấc mơ mưa thôi đã rơi trên mắt của người từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười và đã cùng em tiếp hết cuộc đời vì anh đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu